này anh xin sâu kín tình yêu này anh cất ở trong tim để nếu có nhớ em anh chẳng phải đi tìm hạnh phúc đôi mình ngỡ là bên lâu nhưng giờ lại đớn đau âu sâu đàn tâm ức thăng sâu tiếp sau ta trả ngờ nhau trái tim anh lặng thinh ngơ ngác ai yêu lâu rồi cũng sẽ khác phải không em cuộc tình mình nhiều trong gai ai nói sẽ bước cùng với anh mà giờ em đi bên anh để tình yêu anh vỡ night up.